Alo, à, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể anh em nhé. Xin được hân hoan chào đón toàn thể anh em đã một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong video tham khảo cầu kèo soi cầu sổ số, miền Trung của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay nhé. Hiện tại thì à, đồng hồ đã điểm sang đó là 17 giờ 38 phút rồi anh em ạ. Đấy, kết quả trả thưởng xong rồi nhé. Thì à, cái ngày hôm nay thì thật sự là một ngày phải nói là quá là tuyệt vời rồi, hết nước chấm luôn anh em ạ. Vì sao mà chúng tôi lại sử dụng cái câu hết nước chấm và sử dụng cái câu quá tuyệt vời bởi vì thực tế mà nói là những cái đường cầu mà ngày hôm nay mình bắt cho anh em này đây cũng phải nói thật sự là nó nó nằm ngoài cái sự mong đợi của chúng tôi anh em ạ đây nhá cái đường cầu zalo nhóm kín mình bắt cho anh em đài đó là đài gia lai đấy thật sự là đường cầu nó quá là tuyệt vời bạn à, phạm thanh hưng này những anh em chơi đài gia lai ngày hôm nay thì à, thật sự thật sự chúng tôi không còn cái từ nào để diễn tả cho tất cả anh em nữa cả bởi vì là ngày hôm nay thì cái đường cầu à, Bạch Thủ 64 của Đại Gia Lai thì à, mình bắt cho anh em theo cái đường cầu mới. Đường cầu mới thì à, mình có tham khảo cả ngày hôm nay nghiên cứu khá là kỹ rồi. Đấy. Mình chốt cho anh em vào lúc 15 giờ 51 phút này. Thì mình có bảo nhận số 20 e khả năng sẽ là cầu hai nháy. Thực tế là cái đường cầu mới này thì mình nghiên cứu kỹ rồi thì mình cái suy đoán thôi nhá. Cái suy đoán của bên mình thôi là khả năng sẽ là cầu hai nháy thôi. Nhưng mà mình không nghĩ rằng là ngày hôm nay con bạch thủ 64 của chúng ta lại nổ ba nháy mà lại còn nổ cả cái giải đầu đuôi nữa anh em ạ. Đây. 64 của chúng ta nổ ba nháy này thật sự nó quá là tuyệt vời rồi. Quá là tuyệt vời. Mình chốt số cho anh em này, Đài Gia Lai ngày 19 tháng 5 này. Ngày hôm nay là ngày uh, sinh nhật của Bác Hồ anh em ạ. Đấy, ngày sinh nhật Bác Hồ thì à, cũng Ngày thi nhật Ốc Hồ thì cũng là cái ngày mà chúng ta thật sự là có rất là nhiều những cái tuyệt vời và đặc biệt là rất nhiều những cái may mắn nhé. Mình trong một lúc 15 giờ 51 phút ngày 19 tháng 5, Bạch Thủ 64 chúng tôi chốt cho anh em nổ 3 nhảy, Chúng tôi dự đoán chỉ là hai nhảy thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đã nổ cho anh em tận 3 nhảy rồi. Ngoài ra thì chúng ta có cả cặp đầu đuôi đó là 4664 thì chúng ta đã hoàn thành con 64 này. Đặc biệt hơn nữa nhé, Đặc biệt hơn nữa là ba chân lô 964 chúng ta cũng đã hoàn thành. À, xin lỗi anh em là ba chân lô 564 và chúng ta cũng đã hoàn thành đó là 564. Bội số đó là 9564. Tuy rằng là nổ 3 nháy 64 nhưng chúng ta chỉ nổ duy nhất đó là một cái đường cầu ba chân lô thôi. Bởi vì là một đường cầu nổ giải đầu thì nó chỉ có hai số 64 rồi. Còn vị trí giải 1 cũng nổ 64 nhưng bội số là 07964. Thì mình chốt cho anh em hai đường cầu đó là 564 và 664. Đấy, kết quả nó rất là tuyệt vời đúng không anh em? Sự rất là tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy rất rất là vui và lâng lâng đến giờ phút này. Sau cái bảng cả thưởng xong cũng khá là lâu rồi. Và bên mình cũng cảm thấy rất là vui. Và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi bắt được cho anh em đường cầu ba nháy này. Hai nháy thì rất là nhiều rồi, hai nháy rất nhiều nhưng mà đường cầu ba nháy thì rất là khó. Ngày nay thì chúng tôi cũng chỉ dự đoán rằng là sẽ đường cầu hai nháy thôi. Đây chúng tôi dự đoán này, khả năng sẽ là cầu hai nháy. Đấy, mình dự đoán khả năng thôi bạn à, Phạm Thanh Hưng thì bạn ấy có vào đó là 2.500 điểm. Đấy, 2.500 điểm thì bạn có bảo là nếu mà nổ hay nháy thì à, nếu mà nổ hay nháy nhá thì à, bạn được 5.000 điểm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nổ tận 3 nháy anh em ạ. ba nháy. Đấy thì mình có bảo là anh đoán vậy thôi chứ hai nháy thì quá ok rồi. Như vậy là đánh 2.500 điểm thì ngày hôm nay bạn là Phạm Thanh Hưng nhỉ? Chúng ta được 7.500 điểm. Đấy là một cái kết quả nó hết sức là trên trời luôn. Rất là vui, mình nghĩ là bạn Phạm Thanh Hưng này thực sự là đang nhảy tốt anh em ạ anh nhảy tốt thực sự rất là vui mà ngoài phạm thanh hưng ra thì có nhật nam này một số anh em chơi đài à, gia lai ngày nay khá là nhiều đấy 17 18 anh em rồi đấy như vậy đường cầu 1.000 điểm của bạn à, phạm nhật nam thì bạn ấy có đánh đài gia lai này bạn ấy vào 1.000 điểm thì à, mình cũng có chốt cho anh em tất cả mọi người gia lai đều đường cầu giống nhau thì đó là đường cầu bạch thủ 64 này ba chân lô đó là năm sáu sáu bốn sáu bốn, đầu đuôi đó là 6446 mình chúc lúc 15 giờ 50 phút này. Ngày hôm nay thì à, vì sao mà mình đưa cái kết quả Zalo lên đầu tiên bởi vì là nó quá là tuyệt vời đi, thật sự nó rất là vui. Bạch thủ 643 chân lô 564664 Đầu đuôi VIP đó là 4664 được chưa? Đầu đuôi có giải đầu này. Nổ lô nhảy thứ hai này. Và nổ lô nhảy thứ ba. Đấy. 64 này. 64 này. 64 này. 64 này 3 chân run 564 này đấy tất cả anh em đều giống nhau như vậy là bạn Nhật Nam ngày hôm nay chúng ta chiến thắng với đường cầu 1.000 điểm và bạn đã hoàn thành xuất sắc nổ nhân 3 nhá là được 3.000 điểm đấy bạn này cũng vậy mình cũng dự đoán thôi mình dự đoán là khả năng sẽ là cầu hai nháy cho anh em nhưng mà thật sự là nổ tận ba nháy nó nằm ngoài cái sự mong đợi cũng như nằm ngoài cái sự dự đoán của chúng tôi nhá anh em nhé Đấy, kết quả nó quá là tuyệt vời, ngày nay quá tuyệt vời này. Bạn Huy Hoàng cũng vậy này, bạn này cũng vào đường cầu của đài à, Gia Lai này. Đấy, vẫn là bạch thủ 64, ba chân lô đó là 564. Và đầu đuôi vip vẫn là 6446. Mình chốt vào lúc 15 giờ 53 phút này, ngày 19 tháng 5 này. Chạ. Dạ, bạch thủ 64, ba chân lô 564 có nháy thứ 364 cũng đã nổ cho anh em rồi. Đấy, tất cả anh em đúng không ạ? Nên thì vui nhất vẫn là anh em đần cầu Gia Lai thôi. Còn à, đường cầu của Đài Ninh Thuận thì vẫn nổ nhưng mà chỉ nổ một nháy. Còn ngày hôm nay thì thực tế là vui nhất, nhất vui nhất thì à, chỉ có anh em Gia Lai là vui nhất. Bởi vì là chúng ta đường cầu kín chúng ta nổ tận 3 nháy cho anh em rồi. Ngày hôm nay thì ở trên video cũng vậy, ở trên video thì anh em cũng đã nổ đó là đường cầu à, à, cặp song thủ mà ngày hôm qua mình tham khảo cho anh em ở trên video thì xíu nữa mình sẽ thống kê lại cho tất cả anh em nhé. Ok như vậy là xin được chúc mừng đó là gần 20 anh em chúng ta đã chiến thắng rực rỡ với đường cầu của Đài Gia Lai và đặc biệt hơn nữa là chúng ta nổ đường cấu ba nhánh con bạch thủ 64 và ba chân lưu 564 và đầu đuôi đó là 4664 và đặc biệt hơn nữa là chỉ được chúc riêng bạn Phạm Thanh Hưng bạn đã, đã nổ rực rỡ ngày hôm nay đó là 7.500 điểm bạn đã đánh 2.500 điểm bạch thủ thì đã nổ ba nháy thì được 7.500 điểm được chưa ngoài một số anh em chơi đài à, Gia Lai ra thì còn có một số anh em chơi đài Ninh Thuận đài Ninh Thuận thì ngày hôm nay cũng không nhiều lắm năm sáu anh em thôi Ninh Thuận thì mình chốt cho anh em vào lúc đó là 15 giờ 55 phút ngày 19 à, tháng 5 cho bạn là Minh Phúc này, bạch thủ 98. Ba chân lô đó là 398 và 498. Ngày nay thì Ninh Thuận mình chỉ chốt bạch thủ và ba chân thôi. À, là không có đầu đuôi, cầu đuôi thì cũng không được đẹp lắm cho nên mình không chốt. Bạch thủ 98 chúng ta cũng đã hoàn thành cho anh em 98 này. Ba chân lô đó là 398 cũng đã hoàn thành nhá. Tuy rằng là nó không được rực rỡ, không được ba nhảy như đài à, Gia Lai nhưng mà dù sao thì kết quả cũng đã nổ cho anh em con bạch thủ 98 rồi. Ngày hôm nay thì đài Ninh Thuận nổ hai nháy để có con 72 này. Giá mà mình chốt cho anh em 72 tuyệt vời rồi nhỉ. 72 này, 29 là 29 cũng là lô tô hai nháy này, nổ cả giải đặc biệt này. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì đường cầu hai nháy của đài Ninh Thuận thì mình nghiên cứu mãi cũng chưa ra. Chỉ nghiên cứu đường cầu bạch thủ 98 cho anh em thôi. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã có chiến thắng rồi. Tuy rằng nó không được rực rỡ như cái đài à, Gia Lai nhưng mà dù sao chúng ta vẫn chiến thắng nhá ngoài ra thì có bạn gia bảo này gia bảo thì ngày nay cũng vào đường cầu của ninh thuận đây mình chốt vào lúc 15 giờ 56 phút nhé ngày 19 tháng 5 bạch thủ 98 ba chân lô vẫn là 398 498 đây Thực ra thì à, biết rằng là nó không được rực rỡ, không được thành công mỹ mãn như Đài Gia Lai. Thế nhưng mà dù sao thì những anh em mà theo Đài Ninh Thuận thì cũng đã chiến thắng rồi. Ví dụ bạn Gia Bảo thì ngày hôm nay bạn đánh 800 điểm nhá 800 điểm thì không phải là một con số bé đâu Là một con số lớn rồi Thì cũng rất là ok đúng không ạ Rất là ok Quá là tuyệt vời Và một lần nữa thì xin được chúc mừng cho tất cả anh em Ngày hôm nay những anh em theo đường cầu chúng tôi ở trên nhóm Zalo thì chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ Đặc biệt là hoàn thành xuất sắc cái đường cầu của đài Gia Lai Còn chỉ tiếc một chút thôi Thực ra là tiếc một chút Một số anh em chơi đài à, à, một số anh em vào Zalo bên mình nhưng mà anh em lại không tham gia nhận số, thực ra là tiếc thì mình chỉ tiếc một chút cho các bạn ấy thôi bởi vì là cũng không biết là vì sao bạn ấy vào Zalo rồi mà không tham gia nhận số chắc là các bạn ấy tiếc có khi là tiếc hai ba trăm nghìn tiền phí anh em không dám nhận số thay vào đó thì anh em bỏ ra cái số tiền đó là hai hai ba triệu đúng không ạ đấy hợp chỉ là anh em chơi năm sáu triệu còn một số anh em chơi thấp thì anh em chơi một hai triệu năm trăm bảy trăm gì đấy thì anh em theo đường cầu ở trên uh, trên video thì thực sự là cái đường cầu trên video thì anh em để ý rồi chúng ta có chiến thắng ngày ăn ngày thua thôi chúng ta không thể chiến thắng mãi được đúng không ạ còn anh em tiếc hai ba trăm nghìn anh em không dám lấy số bên mình thì anh em à, để nhận những đường cầu kín thì điều đó rất là tiếc cho tất cả anh em thật sự như vậy ngày nay trên video mình chốt cho anh em gia lai bạch thủ là 42 song thủ đó là 2662 nhé đầu 4 thì ngày hôm nay có về 43 44 45 này 45 43 này đấy khá là đáng tiếc con 42 của chúng ta đã không hoàn thành còn cặp song thủ 2662 thì à, chúng ta đã hoàn thành cho anh em đó là con 62 nhé đấy đã hoàn thành cho anh em con 62 này đường cầu song thủ chúng ta đã hoàn thành cho anh em rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ <clears throat> chiến thắng thì cũng có đấy nhưng mà cũng không được nhiều cho nên là chỉ được một chút thôi còn ninh thuận đến bạch thủ 57 mình chốt cho anh em thì nó là về 75 mất rồi này bạch thủ 57 song thủ 5665 thì chốt 57 về 75 rồi cái đường cầu bạch thủ hôm qua mình chốt cho anh em mình vẽ cầu cho anh em trên video ấy là đường cầu bạch thủ 57 nhưng mà cá đáng tiếc nó về lộn đầu mất rồi về lộn đầu lộn đuôi mất anh em ạ cá đáng tiếc Năm 665 thì chúng ờ, ta đã không hoàn thành, đầu năm có 53. Đấy, đầu năm thì có 53, đầu 6 thì ờ, xem nào, đầu 6 có 69. Đấy, rất là đáng tiếc là ninh thuận này cho đây ngày hôm nay chúng ta không hoàn thành rồi. Bao lô cho tất cả anh em cặp 12 21 thì ờ, chúng ta đã hoàn thành đó là con 12 nhá, đã hoàn thành cho anh em con 12 của Đài Gia Lai này. À, như vậy là ngày hôm nay Gia Lai chiến thắng tất cả Ninh Thuận cũng có nhưng chỉ chiến thắng được cái đường cầu VIP thôi, đường cầu nhóm kín được chưa? Còn giải đầu đuôi ngày hôm nay thì chúng ta đã không hoàn thành rồi. Thì à, chúng tôi đang cố gắng lấy lại cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt nhất cho ngày mai. Chắc là mình cũng thống kê lại một chút cái cái kết quả của ngày hôm nay nhỉ. Lâu lắm rồi mình cũng không thống kê lại cái kết quả. Biết rằng là anh em cũng kết quả thì anh em cũng đã có cũng đã nắm bắt được rồi đấy nhưng mà cho mình cũng xin thống kê lại một chút. Ngày hôm nay ra Lai thì à, đây mình thật sự rất cũng rất là ấn tượng con 64 này ngày hôm nay thật sự quả là một ngày quá là may mắn ngày đầu 6 rực rỡ ra thì đầu 5 câm nhá đầu không thì có 0106 đầu 1 đầu 2 thì có 12 20 đầu 3 có 7 34 37 đầu 4 có 43 44 45 đầu 6 có 62 65 và 64 đầu 3 nháy đầu 7 có 70 72 này đầu 8 có 82 và 89 đấy là những cái kết quả cho Đài Gia Lai đàn ninh thuận thì có tận ba đầu câm anh em ạ chúng ta có đầu không câm này đầu bốn câm này đầu tám câm này đấy rực rỡ nhất thì anh em thấy đầu bảy có 72 nổ hai nháy này 73 74 75 và 79 ngoài đầu 7 ra thì có đầu 2 gồm 20 28 và 29 đúng không anh em đầu 3 nổ 3 nháy là con 30 này đầu 1 thì có con 15 đấy còn đầu uh, à, 9 thì có 94 95 và 98 ngày nay lô tô hai nháy của đài Ninh Thuận thì có ba chú đúng không ạ chúng ta có 29 có 30 có con 72 đấy là những con lô tô hai nháy cho đài Ninh Thuận kết quả thì nó cũng rất là rõ ràng cho anh em rồi thì ngày mai thì mình cũng sẽ tham khảo cho tất cả anh em những cái đường cầu à, đường cầu này thì mình cũng đã nghiên cứu rồi ừ, cũng khá là ổn mình nghĩ là sẽ đủ cơ sở để bắt cho tất cả anh em cho ba đài ngày mai thì à, ba đài chúng ta có đài à, đà nẵng chúng ta có quảng ngãi và chúng ta có đắk nông đúng không anh em ok chưa và anh chị em theo dõi video bên mình rồi thì à, vui lòng nhé, vui lòng để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh. Và lưu ý rằng là hãy tạo điều kiện cho mình bằng cách là hãy vui vẻ, nhiệt tình ấn cho anh em một lượt like. <coughs> hôm nay thì có gần đâu đó gần 2.000 anh em theo dõi thôi và kèm theo chỉ 40 lượt like thôi là một cái con số nó khá là thấp đúng không anh em? Khá là thấp cho nên là anh em theo dõi video mình rồi thì cho dù anh em chơi hay không chơi, không tham gia hay không, theo hay không thì cũng vui lòng để lại cho mình một like nhé anh em nhé. Hãy nhớ vui lòng để lại cho mình một like và nếu như mà anh em muốn tham gia những đường cầu bên mình chốt số hàng ngày ấy, thì anh em à, hãy nhớ là đăng ký lại kênh được chưa hãy nhớ đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những con số tốt nhất mỗi ngày chúng tôi đăng lên video anh em nhé Ok và ngày mai thì đầu tiên là xin được à, tham khảo cho tất cả anh em hai cặp lô tô của đài Đà Nẵng nhé với đường cầu của đài Đà Nẵng cho ngày mai thì à, mình nghĩ rằng là cặp này sẽ là ổn mình nghĩ là có ổn đấy là mình nghĩ thôi nhưng mà cầu thì mình sẽ có cầu sẽ có cầu để chốt cho anh em nhưng mà mình dự đoán thôi cặp uh, song tủ lô tô cho ngày mai sẽ là cặp 16 và 61 nhá cặp 16 61 khả năng thì mình sẽ bắt cho anh em một uh, cặp song thủ thôi còn bạch thủ thì mình tham khảo cho anh em đó bạch thủ con uh, à, 91 chủ yếu là anh em uh, tham gia cho mình cái cặp song thủ 16 61 này này đấy trong vòng 30 tuần gần đây nhất thì đã nổ 10 nhảy rồi, không phải là một con số khá là thấp, đúng là mức trung bình rồi. Đấy, trung bình. Trong thủ sẽ là 16, 61 và bạch thủ sẽ là 91 <clears throat> Anh em nhé Bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em con 91 Và trong thủ 16, 61 cho đài Đó là đài Đà Nẵng Đấy Đà Nẵng bạch thủ 91 Song thủ đó là 16, 61 Cho ngày 20 tháng 5 Năm 2023 anh em nhé Đấy Tiếp theo là đến với anh em Quảng Ngãi này mình cũng sẽ tham khảo cho anh em Quảng Ngãi là hai cặp thôi nhỉ mỗi đài hai cặp thì cho anh em có thể lựa chọn thực tế là hai cặp nhưng mình chỉ chốt ba số thôi càng ít số thì anh em lại càng dễ lựa chọn nhiều thì anh em loạn loạn cầu loạn số anh em không biết chơi số nào cả thì nó cũng rất là khó cho anh em đúng không rất là khó cho anh em ngày mai Đà Nẵng thì à, mình sẽ lựa chọn cho anh em cặp song thủ một cặp lô tô kép ngày mai sẽ là cặp 2277 nhá cặp à, lô tô kép là 2277 khá là lâu rồi thì mình mới tham gia đường cầu lô tô kép nhưng mà cặp này thì thứ nhất là theo nhịp của nó này và thứ hai là mình tham khảo hai đường cầu rồi thì à, hai đường cầu uy tín nhất thì cũng chỉ là 2277 thì cho nên là mình sẽ quyết định chọn cho anh em đó là 2277 còn à, về bạch thủ nhá thì à, mình sẽ bắt cho anh em là con à, bạch thủ sẽ là con bạch thủ 37 đấy bạch thủ 37 song thủ đó là 2277 đấy thì à, chủ yếu là đuôi 7 và đầu 7 cho anh em nhé Bạch thủ lô tô 37 Xong thủ lô tô sẽ là một cặp lô tô kép cho anh em lựa chọn là 22 Biết là cũng khả năng là có ít anh em tham gia kép lắm Tại vì là thực ra là cái tỷ lệ về kép thì nó cũng khá là khó đúng không anh em Khá là khó cho nên là biết rằng anh em không không đam mê rồi nhưng mà cầu đẹp thì mình vẫn chốt cho anh em và cuối cùng là xin được tham khảo cho anh em một đài cuối cùng là đài Đắk Nông nhé thực ra thì số thì cầu có rồi đấy nhưng mà mình cũng sẽ vẽ cho anh em cái tham khảo cho anh em cái nhịp của nó để cho anh em có thể là tự tin hơn một chút bởi vì là chúng tôi mà nói mồm thì thực ra là anh em cũng khá khó là tự tin được chưa đây là bảng tần suất của đáy Đắk nông thì mình sẽ tham khảo cho anh em hai cặp đầu tiên sẽ là cặp 17 à, và 71 này 17 và 71 nhá thứ hai là đường cầu bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em đó là con à, đây, bạch thủ 48. À, bạch thủ 48 và song thủ sẽ là 1771. Đấy, bạch thủ 48 song thủ 1771 nhá. 48 này. Song thủ lô tô sẽ là 1771. Đấy, hiểu chưa? Bao lô cho tất cả anh em à, ba đài cho ngày mai này thì mình sẽ bắt cho anh em à, một con nhỉ. Con duy nhất thôi. Nghĩ là con này rất là đẹp thôi, con 19. Còn đầu đuôi 10 số chốt cho anh em này dự đoán đó là cặp uh, 0330. 1221 2277 cũng là một cặp đầu đuôi kép nhé. 3993 4884 đấy. Đây là những cái đường cầu con số bạch thủ song thủ bao lô đầu đuôi mà đội ngũ kênh sơ cầu Đức Việt gửi đến tham khảo cho tất cả anh em cho ngày 20 tháng 5 năm 2023 cho ba đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông. Quý anh chị em cũng như các bạn lưu ý nhé. Chứ đừng nhắc nhở lại một lần nữa là những cái đường cầu ở trên video là những đường cầu tham khảo. Mình chốt số tham khảo cho tất cả anh em. Cho nên là anh em nào thật sự trùng cầu kết cầu anh em có thể xuống tiền vui chơi trà đá bia hơi nhá, không nên chơi to quất lớn vào những con số trên này anh em chỉ đánh nhẹ vui chơi trả đá bi hơi thôi. Còn anh em loạn cầu bí số, thua tha nợ nần cũng như là muốn tham gia đường cục kín bên mình. Muốn gặt hái được cái sự may mắn cũng như là muốn tham gia được những cái điều mà chúng tôi mang đến cho tất cả anh em những cái thành công thì anh em liên hệ qua Zalo đó là 0967 936 418. Đây là Zalo duy nhất của kênh soi cầu sổ số miền Trung Đức Việt. Tên Zalo là Lộc Phát nhé.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 và xin chúc cho tất cả anh em sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều những cái thành công và mang về thật những cái, thật nhiều những cái thắng lợi trước khi kết thúc video thì anh em đừng quên để lại cho mình một like đăng ký kênh nhận để nhận những con số cũng như là những cái đường cầu tốt nhất mỗi ngày nha anh em nhé được chưa xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai và xin chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe